À, xin chào tất cả các bạn à, Cô Loan chia sẻ tiếp tục à, phần 1 các nét cơ bản à, Trong video này cô Loan sẽ chia sẻ các nét à, Nét thắt trên, nét thắt giữa Nét cong hở à, Cong hở xuôi, này cong hở ngược Nét cong kính, nét khuyết trên và nét khuyết dưới à, Thì cô Loan sẽ hướng dẫn cách viết các nét này như thế nào à, Còn viết vào vở của bé à, thì các mẹ sẽ à, mỗi nét như vậy thì các mẹ sẽ viết nửa trang tập à, hoặc là một trang à, tùy theo khả năng của mỗi bé à, đầu tiên à, với nét thắt trên à, thì à, khi viết à, mình sẽ bắt đầu ở điểm chính giữa của lằn kẻ ngang đậm rồi mình sẽ đưa bút lên à, tới cao hai ô ly một nét xiên nhỏ à, lên tới hai ô ly từ dưới đưa lên rồi sau đó mình sẽ thắt dòng thắt nhỏ này sẽ nằm bên trên của hai ô ly là trên dòng kẻ số 2 à, nằm ở trên chứ không phải là nằm ở dưới nha rồi đến nét thắt giữa nét thắt giữa thì điểm bắt đầu sẽ là nằm ở chính giữa của kẻ ngang một đây nằm ở chính giữa hai điểm này rồi cao lên sẽ là hai ô ly và nó móc lên à, sẽ là độ cao là một ô ly rồi cô lon viết các mẹ xem nha rồi, như vậy thì độ cao của nét sẽ là hai ô ly độ rộng vị trí này là một ô ly à, nét hất này cao lên là một ô ly và độ rộng từ điểm bắt đầu cho đến điểm chính giữa bên đây sẽ là 1,5 ô ly rồi bây giờ cô Lân sẽ viết lại mình sẽ chấm các điểm như thế này là để cho bé viết nè một điểm ở đây và một điểm ở vị trí này thôi như vậy thì hướng dẫn bé điểm bắt đầu là sẽ vị trí này rồi mình sẽ viết lên rồi cong qua đến kẻ ngang một thì mình sẽ thắt lại rồi đi xuống và móc lên cao lên đây thêm một ly nữa rồi à, tiếp theo à, sẽ là nét à, cong hở giống như chữ cờ à, nét này mai mốt mình sẽ viết chữ cờ nè mình nối hai nét này lại nó sẽ là chữ x rồi vậy thì à, điểm bắt đầu sẽ là dưới lần kẽ ngang hai chỗ này một chút rồi có thể là xác định điểm ngay chính giữa cũng được à, nếu tiện thì các mẹ xác định ngay điểm ngay chính giữa ô ly này dành cho bé dễ viết nè rồi mình sẽ đưa cong lên rồi, rồi mình sẽ được nét à, cong hở rồi thì khi điểm bắt đầu nè mình sẽ xác định một điểm chính giữa chỗ này rồi điểm kết thúc á, thì đối với bé à, các mẹ có thể xác định điểm kết thúc nằm trên là kẻ ngang 2 là vị trí chỗ này hoặc là à, bé viết chưa tới kết thúc chưa tới còn một chút nữa tới cũng được thì mình chỉ cần xác định hai điểm này thôi thì bé sẽ tự viết này Đó, đến kẻ à, nét à, cong hở ngược rồi điểm bắt đầu à, nó giống như vậy nhưng mà nó lật ngược trở lại thì mình sẽ xác định điểm bắt đầu ở đây rồi mình sẽ đi ngược lại rồi. Vậy thì hai nét này à, nói lại sẽ là chữ x tiếp tục là nét cong kính à, nét cong kính à, điểm bắt đầu là mình xác định cao là hai ô ly Rồi, mình sẽ viết một nét cong kính này chỗ này cao là 2 ô ly và rộng là 1,5 ô ly rồi và nét này mới mốt mình sẽ viết chữ o o ơ e, a á ớ giờ đờ g tiếp theo mình sẽ viết nét khuyết trên khuyết trên thì điểm bắt đầu à, sẽ là ừ, chính giữa của thằng kẻ ngang một rồi nó sẽ đi qua các điểm mình sẽ xác định các điểm để cho bé biết là nét này nó sẽ đi qua rồi đến đây kéo về đây à, thì đặt bút từ đây mình sẽ đưa lên rồi cong lên rồi đi qua rồi thẳng xuống à, như vậy thì độ cao của nét khuyết trên sẽ là 5 ô ly độ rộng của nét này sẽ là một ô ly rồi vậy thì mình sẽ hướng dẫn bé với xác định nè à, nét của mình sẽ đi qua các điểm mình sẽ chấm thứ tự các điểm như này để cho con bé viết nè đây à, sau khi xác định hai điểm này thì mình xác định điểm chính giữa trên đây rồi này kéo thẳng về đây vậy thì bé chỉ cần nối các điểm này lại theo thứ tự điểm đặt bút từ đây bé sẽ lần lượt nối các điểm này lại tiếp theo là nét khuyết dưới à, khuyết dưới điểm bắt đầu của mình sẽ là à, trên lằn kẻ ngang 2 à, mình sẽ đi qua các điểm mình sẽ kéo ngược lại nó là ngược lại của nét khuyết trên à, thì xác định các điểm này, từ đây nè à, 4 cao là 5 thì tới đây là 2 nè 3 4 nè đây đây đây 4 rồi xác định điểm đây và chính giữa là đây rồi nó sẽ đi lên qua điểm giao nhau là chỗ này và cao lên rồi tới đây rồi mình sẽ bắt đầu viết nè rồi tới đây mình sẽ cong qua rồi dòng lên đây và cao lên đây ừ. vậy thì cao độ rộng từ vị trí này ra đây đó là 0,5 mô ly rồi độ dài vẫn là 5 mô ly độ rộng là một ô ly vậy thì mình sẽ xác định các điểm nè để cho bé viết mà nét này nó sẽ đi qua cách xác định như thế này 1 2 3 4 5 6 rồi đặt bút là vị trí này rồi điểm kết thúc là vị trí này rồi mình sẽ chấm cho bé để bé à, dễ viết rồi sau khi bé quen rồi thì mình chỉ cần chấm điểm đầu tiên như thế này chấm đầu tiên thì bé sẽ viết à, rồi à, đối với nét viết trên này thì mình sẽ viết các chữ nè l b h k à, và nét viết dưới mình sẽ viết chữ g và chữ y dài à, rồi sau khi bé luyện à, xong các nét à, cô Lon sẽ à, hướng dẫn tiếp đến bảng chữ cái à, xin chào và hẹn gặp lại